cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Cook cùng vào bếp nha. Hôm nay Nguyên Cook sẽ giới thiệu tới cả nhà một món bánh mì rất là hot trong thời gian vừa qua, đó là món bánh mì bơ tỏi phô mai Hàn Quốc các bạn nha. Đó. Rất là thơm với vị à, bơ tỏi bên ngoài vỏ bánh các bạn, bên trong là vị phô mai bé béo, ngọt ngọt, chua chua dịu dịu, ăn rất ngon cả, cả nhà nha. Nó tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Món này ăn rất là ngon nha và làm cũng không có khó các bạn cả nhà nha rồi chúng ta cùng vào bếp nào Rồi nguyên liệu chúng ta sẽ có là 300 g bột mì các bạn nha. Đó, các bạn thấy là bột mì số 11 các bạn. Rồi, đường chúng ta sẽ có là 40 đến 50 g đường cả nhà nha. Một uh, men các bạn sử dụng khoảng 4 gram nha. Một quả trứng gà. Rồi, cùng 100 ml nước cả nhà nha và 30 gram bột sữa các bạn nha ngoài ra chúng ta sẽ có bơ cả nhà bạn cả nha là khoảng 30 đến 40 gram rồi cùng một hai gram muối cả nhà nha thì ờ, nếu bạn nào mà có uh, sữa tươi á, thì mình khỏi cần nướng với ờ, bột sữa các bạn nha đó, là mình dùng khoảng cỡ 120 ml sữa tươi các bạn còn nếu mình không có thì mình sẽ dùng 100 ml nước cùng với 30 g bột sữa cả nhà nha đó rồi đầu tiên mình sẽ cho đường cùng với nước vào và mình sẽ cho vào lò vi ba để cho cái đường với nước nó nóng lên đó, mình để khoảng tầm 30 giây thôi các bạn cho nước nó nóng khoảng tầm 40 50 độ á sau đó mình sẽ cho men vào thì men gặp nước nóng cộng với đường á cộng hưởng nhau nó sẽ mau lên men cho cả nhà nha nước này anh ấm các bạn ấm ấm nóng đó bây giờ mình sẽ cho men vào cái nhà nha quấy ờ, lên mình sẽ để khoảng 15 2 phút á để cho men nó nở các bạn nó gặp nước nóng cộng với đường nó sẽ mang nước mau nở cái nhà nha mình đã có lời giới thiệu cho các bạn cái bài mình làm mình bỏ bánh bao á à, men muốn nhanh thì phải dùng cái này cả nhà nha nếu không phải đợi khá lâu các bạn à, tiếp theo mình sẽ à, chuẩn bị mình trộn bột các bạn nha thì mình sẽ đập sẵn quả trứng lát mình sẽ trộn bột chung với trứng với men các bạn nha thì công thức này mình sẽ làm theo cái à, à, bộ bánh hay giống kiểu bánh hoa cúc các bạn thì bánh nó sẽ không có giòn nhưng mà bù lại nó sẽ có vị bơ bên trong nó béo rất là thơm các bạn nha ăn rất là miệng luôn ngon hơn còn nếu bạn nào không có bơ thì có làm bánh mì theo kiểu truyền thống mình á là sẽ giòn bên ngoài hơn đó, nhưng mà sẽ không có bị ờ, và hơi khô đó các bạn nha ok bây giờ mình sẽ cho những nguyên liệu trên vào máy trộn bột thôi mình sẽ cho bột mì vào nha đó, bột mì mình đã rây các bạn đó à, mình cho cùng với bột sữa nha rồi thì nếu bạn nào không có máy thì có thể ờ, dùng tay cũng trộn cũng được cho các bạn nha đó, cái máy thì mình tiện hơn thôi đó mình cho những nguyên liệu như bột sữa nè muối nè đó, trứng nè đó. cùng với uh, cái hỗn hợp uh, đã lên men các bạn đó, men với uh, đường với nước đó. Đó, với bột. Mình sẽ cho vào đó đã lên men thấy không rất là nhanh nha đó. khi ủ sẽ nhanh hơn các bạn ủ mình tới gần nửa tiếng thôi còn nếu bạn nào mà không có lên men sớm thì sẽ ủ khoảng lâu hơn một hai tiếng cho lên các bạn nha đó. môi trường mắm à, khoảng 30 33 độ thì à, men sẽ lên rất là nhanh rồi bây giờ mình sẽ cho cái ánh trứng vào mình à, cái trộn bột và mình sẽ bắt đầu trộn các bạn nha trộn cho hỗn hợp nó quyện vào nhau mà nó mình xào và mình không phải dính là ok các bạn rồi khi mà hỗn hợp này nó đã gọi là quyện vào nhau rồi đó nó đã bột hòa với phần nước phần men rồi thì mình sẽ cho bơ vào cuối cùng các bạn nha đó, bây giờ mình sẽ cho bơ vào các bạn thì à, nếu mình dùng gà tây thì sẽ nhồi khá, là mềm thì phải dùng bơ lạnh lạnh nữa thì nhồi vào bên trong khi mình làm bánh thì bơ nó sẽ hút vào bên trong thì, thì ăn sẽ rất là béo các bạn đó, rất là ngon đó là cách làm bánh mì hoa cúc đó các bạn nha đó thì nếu dùng máy thì làm bánh hàm cúc sẽ ngon hơn là dùng tay các bạn dùng tay thì mình chỉ cần nhào một thừa thì ok hơn rồi mình sẽ đánh uh, cho hỗn hợp bơ nó quyện với hỗn hợp mà men và bột là ok các bạn nha ok rồi sau khoảng 10 phút thì mình sờ vào mình đã không thấy dính tay tức là ok rồi các bạn nha giờ mình sẽ lấy máy ra và mình sẽ chuẩn bị trộn bột à, mình sẽ nặng bột và mình sẽ ủ bột các bạn nha ủ cho nó nở lên gấp đôi là ok sau đó mình sẽ à, tạo hình và sẽ ủ theo lần thứ hai là chuẩn bị mình nướng thôi ok bây giờ mình sẽ cho bột vào thì các bạn có thể lót bên dưới một lớp silicon đó, để nhào bột dễ hơn không có thể các bạn hay lắc bột mì cũng được các bạn nha để các bạn lựa chọn nha đầu từ một cái miếng silicon nó sẽ mau nhờ nhờ bột hơn các bạn mà tiện hơn không dơ cái sàn với dơ cái cái gạch dưới nữa rồi bột à, ấm ấm các bạn đó bây giờ mình sẽ nhào bột cho nó chắc lại và mình sẽ à, ủ thêm nửa tiếng nữa các bạn nha dành cho nó mịn giỏm ngoài các bạn ok bây giờ bột đã miệng rồi đó mình đã nhào xong bây giờ mình sẽ ủ các bạn nha mình uh, dùng nó tiếp mình bịch lại ủ khoảng nửa tiếng cho nó nở gấp đôi là mình sẽ tạo hình thành hai các bạn nha mình ủ tiếp là mình chuẩn bị nướng thôi và trong khi thời gian ủ nửa tiếng thì mình sẽ chuẩn bị làm phần nhân các bạn nha mình sẽ có là dim chi mình sẽ có 100 gram dim chi à, đây mình sẽ à, để đi sống cho nó nở ra và bây giờ 35 ml cream cùng với đường khoảng 10 15 gram nha các bạn à, một muỗng nước chanh các bạn nha à, hoặc thể hay bằng nước giấm cũng được các bạn nha à, tùy các bạn chọn nha giấm thì sẽ chua hơn á rồi bây giờ mình sẽ à, trộn hỗn hợp này với nhau mình sẽ à, đánh các bạn đánh cho nó à, đều ra nha ok thì mình đánh khoảng uh, tầm khoảng 3 đến 5 phút các bạn thì mình, khi mình thấy hỗn hợp nó đã nguyện sệt nhau rồi đó là ok các bạn nha đó. kia các bạn có thể để cho nó uh, mềm thì khi đánh sẽ dễ hơn các bạn nha hoặc các bạn có thể cho nó nung chảy trong lò vi sống á, sẽ mau mịn hơn và mau mềm hơn ok sau khi hỗn hợp đã xong mình sẽ cho vào một cái tô và mình sẽ để vào ngăn lạnh các bạn nha để cho nó cứng lại và để mình lúc mình bắt kem nó sẽ dễ hơn rồi hỗn hợp đã xong rồi các bạn ơi à, mình sẽ chuẩn bị à, mình lấy ra nha Ok về hỗn hợp bơ tỏi mình sẽ có khoảng uh, ờ, 80 đến 100 gram bơ nha các bạn nha rồi cùng khoảng cỡ 30 lít sữa đặc cùng khoảng 40 gram tỏi băm các bạn nha cùng ờ, hai uh, muỗng mật ong và nửa muỗng lá thiêm các bạn nha cùng một gram muối uh, và một cái trứng gà cả nhà nha ok tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình uh, cho hỗn hợp trên vào một cái à, chảo mình sẽ nung cái phần bơ cho nó chảy ngay các bạn nha sau đó mình sẽ cho tỏi vào phi thơm đó. các bạn phi thơm thấy mùi tổng tỏi mà nó thơm lên là ok các bạn nha đừng để phi lâu quá sẽ cháy tỏi các bạn nha ok sau khi bơ đã tan thì mình sẽ chuẩn bị cho nguyên liệu còn lại vào như là trứng nè muối nè rồi à, đường nè mật ong của bạn nha cùng với lá thêm lá parsley đó nó thơm các bạn rồi trộn lên là xong các bạn nha Ok rồi bây giờ mình sẽ đổ hỗn hợp này ra mình sẽ để nguội các bạn nha đó, các bạn có thể để lạnh để sử dụng từ từ cũng được các bạn nha đó, rất là thơm và ngon mùi bơ và tỏi các bạn tuyệt vời lắm các bạn nhận các bạn ơi ok bây giờ sau nửa tiếng thì bánh đã phần lên rất là to các bạn thấy không đó nó nở lên gấp đôi các bạn bây giờ mình sẽ lấy ra và mình sẽ tạo hình đó các bạn muốn lớn nhỏ thì các bạn chia nha mình sẽ chia làm ba đó, cho nó lên à, lên lớn chút xíu để mình à, khi mình làm bánh á mình sẽ cho cái rim chi vào nó sẽ ngon hơn các bạn nha còn bạn nào muốn nhỏ hay tách làm 4 làm 5 đó tùy các bạn nha ok là mình sẽ uh, cắt làm ba bằng nhau rồi mình sẽ tạo hình các bạn nha hình hình để các bạn hình tròn là hay nhất tại vì nó sẽ đẹp nhất mình sẽ phân nó dễ hơn các bạn nha rồi các bạn có thể dùng tay các bạn vê cho nó mịn cái bột thì lúc mình lên hình nó sẽ đẹp hơn các bạn nha rồi các bạn lo bánh này nó đã có lớp bơ bên trong nó không dính tay các bạn nha Đó, nên mình cứ vê thoải mái thôi rồi mình sẽ ủ thêm khoảng tầm 20 phút đến nửa tiếng nữa các bạn nha cho nó nở ra rồi mình sẽ bắt đầu nướng các bạn nha ok rồi sau gần 2 phút thì bánh cũng đã nở khá đẹp các bạn bây giờ mình sẽ chuẩn bị lò nướng rồi mình sẽ chuẩn bị với ờ, nến rồi mình sẽ cho bánh vào các bạn nha bánh già mình sẽ chuẩn bị nướng các bạn đó anh nào mà sợ cháy thì có thể xịt một lớp nước lên trên đó, chiếc lớp nước lên trên đó, bánh sẽ không bị cháy các bạn nha Rồi mình sẽ nướng tùy theo cái loại các bạn nướng khoảng tầm 180 đến 200 độ các bạn nha nướng khoảng 15 đến 20 phút đầu tiên sau đó mình sẽ lấy ra mình sẽ quét bơ mình sẽ à, cho hỗn hợp tiêu chi và phần bơ tỏi á và mình sẽ nướng thêm 15 phút nữa tổng cộng khoảng cỡ hơn nửa tiếng các bạn nha là xong cái phần bánh này đó, tại bánh này bánh uh, hoặc hoa cúc nên nó nướng sẽ lâu hơn các bạn nha ok trong khi chờ đợi à, bánh nướng thì mình sẽ lấy cái phần niêm chỉ lạnh ra mình sẽ chuẩn bị cho vào một cái à, bát bông kem các bạn đó để mình lát mình bóc bác sẽ dễ các bạn nha ok sau khoảng cỡ hơn 10 15 phút thì mình sẽ lấy bánh ra mình sẽ cắt và để ờ, mình tạo hình cho các bạn đó các bạn nào mà muốn cho nó chín hẳn cũng được tùy các bạn nha và mình có thể thấy là mình mới chín tới đó mình sẽ lấy ra cắt ra trước đó bạn nào mà muốn cho nó màu kiểu như vàng mà vàng nó hơi cháy thì các bạn để lửa lớn xíu nha đó cái loại dạng bánh hoa cúc này thì nó sẽ không có cháy đậm nhiều như cái bánh cái loại bánh ờ, dạng bánh mì thường các bạn nha đó. mình phải chế thêm cái lớp ờ, trứng ờ, đồng đỏ đó thì sẽ lên màu vàng đẹp hơn các bạn nha ok các bạn mình sẽ cắt để mình đưa phần nhân vào phần bơ tỏi bên ngoài các bạn nha thì các bạn hãy cắt làm 4 làm 8 hoặc làm 6 thường là ở ngoài hay làm 6 là đẹp nhất các bạn đó bạn thấy không đó, phần bơ bên trong đó, đó dạng giống cái mì hoa cúc các bạn đó bơ sẽ tích bên trong đó, rất là ngon các bạn béo lắm lát mình sẽ cho thêm đêm chi nữa trời ơi tuyệt vời luôn các bạn rồi mình sẽ cắt thêm hai cái lát nữa nha các bạn để tạo thành hình hình sáu mình sáu miếng đó, đó sau khi cắt xong mình sẽ cho cái riêu chi vào các bạn nha đó mình sẽ mở cái phần vỏ à, bánh ra mình sẽ cho riêu chi vào các bạn thì các bạn có thể cho đem chi vào lúc này ăn rất là ngon các bạn nha lát nó sẽ thấm vào bên trong cái vỏ bánh nhân trong á không các bạn muốn ăn cho nó đem chi nhiều hơn béo hơn thì các bạn có thể nướng nướng xong á trang trí thêm đem chi ngoài cũng được các bạn nha đó tùy các bạn nha mong béo hay hạ không béo đó. rồi sau khi mình cho đem chi vào xong mình sẽ quét phần bơ tỏi bên ngoài nữa đó, quét càng nhiều sẽ càng thơm các bạn nha Ok, sau khi mình đã cho phần uh, rim chi vào bên trong thì bây giờ tiếp tục mình sẽ quét phần bơ tỏi bên ngoài đó các bạn quét càng nhiều càng thơm đó. còn không các bạn hãy chia ra 5 phút sau khi mình nướng một lần thì mình lấy ra quét thêm lần nữa đó sẽ càng thơm càng ngon các bạn nha đó. Ok, sau khi mình đã cho rim chi và mình đã quét bơ tỏi xong Bây giờ mình sẽ nướng lần hai các bạn nha Thời gian cũng vậy, 15 2 phút nha các bạn nha Đó. Tổng thời gian là có thể khoảng từ dao động từ 30 phút đến 40 phút các bạn nha Đó. Ok, nhiệt độ vẫn vậy các bạn có thể tăng lên hơn 200 độ cũng được các bạn nha Khoảng 220 đó. Đó Rồi ok Đó, các bạn xem đẹp không các bạn Đó, Sau thời gian hơn 15 2 phút trôi qua tổng thời gian thì chúng ta đã có một cái bánh mì với tỏi phô mai cực kỳ tuyệt vời các bạn đó, ngon không mình đã trang trí thêm một lớp cream chi để ăn cho nó béo nữa các bạn đó tuyệt vời nha ai thấy chưa cả nhà xem ngon không trời ơi với lớp vỏ thơm lừng bơ tỏi giòn giòn bên trong là phô mai bé béo những chú chua và ngọt ăn rất tuyệt vời luôn cả nhà ơi đó, bây giờ mình sẽ mở thử ra bên trong xem như thế nào cả nhà cho cả nhà cùng xem cùng thưởng thức nha bây giờ mở thử cái nào tên tên tên tên trời ơi ngập mặt phô mai luôn cả nhà ơi béo quá chua chua trời ơi ăn là nghiền luôn cả nhà ơi còn chờ gì mà không vào bếp thực hiện ngay món bánh bánh mì phơi mai bơ tỏi này nó hot trên nè nhận đây bố lớp nghĩ ra món bánh này rất là ngon cả nhà rất tuyệt vời luôn cả nhà nha rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món bánh mì bơ tỏi phô mai này nha hẹn gặp cả nhà ở những nếp sau nhớ đừng quên nhấn like đăng ký và share cả nhà nha bye bye